nòng là nòng đứng các bác nhé, chuyên khai thác tầm trung cho các bác hôm nay thì chúng em mới dọn rửa cho được hai máy mẫu em cơ xích này bán chạy rất là chạy trên thị trường luôn ạ à. máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản hàng bãi đức 100% các bác nhé. đây cửa hàng chúng em xin phép quay tổng thể cây máy cho các bác xem qua đó riêng con này thì cửa hàng chúng em đã lên cho các bác một sợi xích mới luôn rồi theo máy con này là một sợi xích mới luôn các bác nhé còn cây lam thì vẫn nguyên zin còn máy này thì lam xích nguyên zin theo bản cùng cây máy các bác nhá đó đây là tổng thể cây máy nhé các bác nhá hai con mẫu máy cơ xích hàng bãi có tích hợp núm bơm xăng phụ và có xả áp luôn con này cũng thế ạ đó con này thì nó tích hợp ốp lam tăng chỉnh xích nhanh các bác nhá và cực kỳ chắc chắn còn con này thì nó là tích hợp ờ, ốp ờ, ốp lam vặn bằng hai ốc thường đó như bình thường đây ạ à. Và giá hiện tại thì cửa hàng chúng em công khai luôn các bác nhé Và hiện tại con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3 triệu 800 ngàn Đó, còn con này thì cửa hàng chúng em đã lên một sợi xích mới rồi Máy móc thì có phần đẹp hơn một tí xíu thì cửa hàng chúng em để là giá 3 triệu 900 ngàn các bác nhé Hai con này thì cửa hàng các bác đặt con nào thì cửa hàng chúng em sẽ miễn phí ship con đó Giá cửa hàng chúng em đăng lên là đã hoàn toàn miễn phí ship rồi các bác nhé Và cửa hàng chúng em tặng kèm cho các bác một típ mở buji, một chiếc rũa với một tô vít chỉnh Đó, thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên hai con thì đều máy móc chất lượng luôn các bác nhá nòng hơi thì bao zin từ ATZ hàng chưa bung chạm máy móc thắng xích sử dụng đầy đủ có núm mương sang phụ giật dễ dàng lên xăng máy móc cam kết cho các bác hàng chưa bung chạm gì cả đấy giá 3 triệu 800 ngàn và 3 triệu 900 ngàn hai con máy thì về độ đẹp cũng như là máy móc thì nó là ngang ngang nhau các bác nhá ngang ngang nhau ạ <clears throat> công suất thì nó là khai thác tầm trung hệ Estin hệ Estin hàng của Đức các bác nhá và hà, xuất qua Nhật nhập về theo đường Việt Nam đó nhập về là hàng bãi luôn đấy à. chứ chưa hề có uh, người Việt Nam sử dụng các bác nhá chưa hề có người Việt Nam sử dụng về cả chúng em chỉ dọn rửa sạch sẽ là quay lên cho các bác xem qua thôi rồi cả chúng em xin phép giật test nổi cho các bác từng con một Đó, dạ vâng, con đầu tiên này cả chúng em xin phép giật test nổ các bác nhá Huh? Dạ vâng, vừa rồi thì chúng em đã giật test nổ cả hai con rồi các bác nhé. Các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con nào thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em. Qua đường dây là số điện thoại 0354392929 hoặc các bác nào sử Zalo hãy kết bạn qua Zalo cho cả chúng em các bác nhé. Đó, số điện thoại thì cửa đang để trên màn hình rồi. 3 triệu 800 ngàn và 3 triệu 900 ngàn cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Thôi cửa hàng chúng em xin chào các bác hẹn các, các bác ở video sau.